Thank you. sơ thánh ân vô bờ được cùng nhau bên chúa thỏa lòng con ước mơ với tiếng hát ra dứt niềm tin với ánh mắt đồng lời nguyện xin chúng con dâng muôn ngàn ý tình từng lời kinh hay từng cuộc sống cùng hòa chung trong tình hiệp nhân nguyện dâng lên thiên chúa tình yêu chúng con về nơi đây dâng chúng con về nơi đây để tạ ơn thiên chúa qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh ân vô bờ được cùng nhau bên chúa thỏa lòng con ước mơ hãy đón lấy một trời hồng ân hãy giữ lấy cả một mùa xuân chúa thương ban cho người thế trần lần ta đến dự tiệc thánh cuộc đời ta nó hòa hạnh phúc nguồn bình an tràn chứa đời ta chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca chúng con về nơi đây để tạ ơn thiên chúa qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh ân vô bờ được cùng nhau bên chúa thỏa lòng con ước Con xin kính mời cha tuyên úy Liên đoàn Giáo phận và cha xứ An Toàn. Phong trào thiếu nhi thánh thể nhằm giúp các đoàn sinh học hỏi giáo lý, yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, hăng say làm việc tông đồ và nhất là giúp các đoàn sinh gần Chúa hơn. Vâng, nhận thấy tầm quan trọng của phong trào thiếu nhi thánh thể, cha quản sứ Du Xe đã quyết định khởi xướng và thành lập Sứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Andre Dũng Lạc, giáo sứ Quái Kênh. Hôm nay, trong niềm hân hoan tạ ơn, Sứ đoàn sẽ chính thức ra mắt với toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa, Giáo sứ và Giáo phận. Các em đoàn sinh rất thân mến. Nhìn lên cung thánh, chúng ta thấy có sự hiện diện của cha tổng tuyên úy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận sự hiện diện của cha là món quà quý báu mà Thiên Chúa ban cho sứ đoàn chúng ta. Trong ngày vui tạ ơn hôm nay, hơn 200 đoàn sinh trong giáo sứ Bói Kênh, chúng con hân hoan chào mừng và cảm ơn cha bằng một tràng pháo tay. Bên cạnh là cha quản sứ Du Xe, vị mục tử của giáo sứ chúng ta, với tất cả lòng yêu mến Chúng con chào mừng và cảm ơn cha bằng một tràng pháo tay. Quý ông bà cha mẹ của chúng con, các ban ngành đoàn hội và mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ cùng tề tựu về nơi đây để cùng với sứ đoàn của chúng ta chung lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta cũng chào mừng và cảm ơn hết thảy mọi người bằng một tràng pháo tay. và tất cả chúng ta là những người làm nên thánh lễ hôm nay chúng ta hãy cho nhau một tràng pháo tay sau đây là phần trình diện Đoàn thiếu nhi thánh thể Andre Dũng Lạc giáo sứ Bói Kênh có tổng số 284 đoàn sinh chia làm 3 ngành ấu nhi 68 em thiếu nhi 107 em nghĩa sĩ 109 em Ngành ấu nhi đeo khăn màu xanh lá mạ do ngành trưởng Teresa Lê Thị Yến hướng dẫn. Xin mời các em ngành ấu trình diện. Ấu nhi. Xin cảm ơn các em ấu nhi. Ngành thiếu nhi đeo khăn màu xanh biển do ngành trưởng Du Xe Nguyễn Thiện Dũng hướng dẫn. Xin mời các em ngành thiếu trình diện. Thiếu nhi. Xin cảm ơn các em thiếu nhi. Ngành nghĩa sĩ đeo khăn màu vàng do ngành trưởng du xe Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn. Xin mời các em ngành nghĩa trình diện. Tất cả các em đoàn sinh được hướng dẫn và huấn luyện bởi ban dự trưởng đeo khăn màu đỏ. Xin mời các dự trưởng trình diện. Thank you. Giờ đây chúng con xin kính mời cha tuyên úy chủ sự nghi thức làm phép cờ và khăn. chúng ta ở nơi danh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, hội thánh Chúa được xếp đặt như một đạo binh dàn trận. Xin Chúa chúc phúc cho lá cờ này để những kẻ chiến đấu cho Chúa là Chúa các đạo binh dưới bóng cờ này được chiến thắng mọi kẻ hữu hình, kẻ thù hữu hình và vô hình ở đời này và sau cuộc chiến thắng được khải hoàn về thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy thiên chúa là cha hằng hữu chúa đã ban phép cho chúng con được mang những khăn này để khi mang khăn chúng con phải cố gắng sống theo chúa giêsu thánh thể hiền lành và khiêm nhường là lý tưởng của thiếu nhi chúng con xin chúa chúc lành và thánh hóa các khăn này để những ai mang khăn này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 Xin mời Dự trưởng ngành Ấu Nhi trước. Xin mời ngành Thiếu Nhi. xin các nghệ sĩ Sứ đoàn Andre Dũng Lạc được trao khó cho cha hướng dẫn các ờ, em thiếu nhi tiến bước theo Đức Giêsu Kitô Thánh Thể. Đây là những tâm tình mà Đức Giêsu rất yêu mến các em thiếu nhi. Xin cha đón nhận ờ, khăn và hướng dẫn các em theo phong trào thiếu nhi thánh thể của toàn quốc. Giờ đây là phần nghi thức trao văn thư và nghi lễ chào cờ. Con xin kính mời cha tuyên úy trao văn thư công nhận sứ đoàn cho cha xứ. Ờ, xin tất cả các em nổ một tràng vỗ tay. Con xin kính mời cha tuyên úy sẽ trao cờ đoàn cho đoàn trưởng. luôn bước theo à, lá cờ đoàn của Chúa Giêsu thánh thể. Giờ đây là nghi lễ chào cờ, con xin kính mời cha tuyên úy liên đoàn giáo phận, cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn bước vào nghi lễ chào cờ. chào chào người Việt Nam ơi Kính thưa cộng đoàn, nghi thức ra mắt sứ đoàn kết thúc. Giờ đây con xin kính mời quý cha và toàn thể cộng đoàn bước vào thánh lễ. Xin mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Thiếu Nhi rất thân mến, trong tâm tình của bài ca nhập lễ đã đưa chúng ta vào tính lễ hôm nay trong niềm vui mừng, hân hoan, cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa với những ước mong bao ngày. Hôm nay là một thánh lễ rất đặc biệt, rất quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người chúng con. Đây là một dấu ấn tình yêu của Chúa trao ban cho chúng ta. Các con hãy cố gắng đào sâu suy gẫm để chúng con thấy được đây là hồng ân lớn lao, hồng ân tuyệt vời để qua đó cho cuộc sống của chúng ta trải qua những vất vả khó khăn của cuộc sống chúng ta luôn luôn ghi dấu ấn tình yêu thương của Chúa ngày hôm nay để động viên khích lệ cho mỗi người cho chúng ta tiến lên và tiến tới không ngừng trên núi thánh của Chúa cũng như trong mọi bước đường trần gian dâng thánh lễ hôm nay cha cùng với cha sứ đoàn dâng thánh lễ cầu nguyện cho các đấng các bậc cầu nguyện cho những người đã đóng góp trong các cái công việc phong trào cầu nguyện cho chúng con để chúng con khôn lớn mỗi ngày một tiến tới trên con đường mến Chúa yêu người trở nên những chứng nhân bất khuất chúng ta cũng cầu nguyện để có nhiều các bạn trẻ khác cũng dấn thân vào trong phong trào thiếu nhi thánh thể chúng ta cũng không quên các đấng các bậc những người đã sinh thành nuôi nấng chúng ta Ờ, và những người những ân nhân những người đã ra đi trước chúng ta xin Chúa là cha nhân hậu đón nhận tất cả vào nước hàng sống của Chúa trong tâm tình đó giờ đây chúng ta cùng nhau bước vào thánh lễ nhân danh cha và con và thánh thần amen chúa cùng anh chị em anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành màu nhiệm thánh tôi thú nhận cùng thiên chúa toàn năng và cùng anh chị em tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng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

chúa thương pháp chúng ta vinh danh thiên chúa trên các tầng trời người Chúng ta chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy thiên chúa toàn năng hằng hữu chúng con đã được phúc gọi chúa là cha xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo hầu đáng được hưởng gia nghiệp chúa hứa ban chúng con cầu xin nhờ đức giêsu kitô con chúa là thiên chúa và là chúa chúng con người hằng sống hằng trì cùng chúa hiệp nhất với chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời Bài trích sách các vua quyển thứ nhất Trong cuộc hành trình lên núi Goreb Ngôn sứ Elia đi một ngày đường trong sa mạc Ông đến ngồi dưới một gốc cây kim tước Ông xin cho được chết và nói, Lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói, Dậy mà ăn, Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. Tiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói, Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa Ông dậy, ăn bánh và uống nước, rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng. Ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới khô rép, là núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt trước Thiên Chúa vì anh em là con cái được người yêu thương và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ làm hy lễ dâng lên thiên chúa tựa hương thơm ngào ngạt đó là lời Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. khi ấy người do thái sầm xì phản đối bởi vì đức giêsu đã nói tôi là bánh từ trời xuống họ nói ông này chẳng phải là ông giêsu con ông du xe đó sao bà mẹ cha mẹ ông ta chúng ta đều biết sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống đức giêsu bảo họ các ông đừng có sầm xì với nhau chẳng ai đến với tôi được nếu chúa cha là đứng đã sai tôi không lôi kéo người ấy và tôi tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ hết mọi người sẽ được thiên chúa dạy dỗ vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của chúa cha thì sẽ đến với tôi không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu nhưng chỉ có đứng từ nơi Thiên Chúa mà đến chính đứng ấy đã thấy Chúa Cha thật tôi bảo thật các ông ai tin thì được sự sống đời đời tôi là bánh trường sinh tổ tiên các ông đã ăn mana trong sa mạc nhưng đã chết còn bánh này là bánh từ trời xuống để ai ăn thì khỏi phải chết tôi là bánh hằng sống từ trời xuống ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống đó là lời Chúa các con thiếu nhi rất thân mến tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói với những người Do Thái bởi vì họ xì xầm phản đối về việc Chúa Giêsu nói tôi là bánh từ trời xuống họ nhìn nhận theo cách thức người đời ông này chẳng phải là ông Giêsu người làng quê Nazareth chúng ta sao ông này có chẳng phải là con ông du xe sao mẹ ông không phải là bà Maria sao chị em ông không phải đang ở với chúng ta sao anh em ông chẳng phải là những người như là Juda, Simon, uh, ờ, Doan những anh em đang ở với chúng ta sao tại làm sao ông ta lại nói như vậy Chúa Giêsu đã cho họ biết các ông đừng có xì sầm với nhau. Chẳng ai đến được với tôi nếu như là Chúa Cha đã không sai tôi. Không nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy và tôi tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Và Chúa Giêsu cũng đã khẳng định Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn mana trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và tôi, tôi sẽ tặng ban bánh chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống nói tới bánh hàng sống thì chúng ta cũng thấy là từ bánh vật chất dẫn đưa tới bánh thiêng liêng bánh các thiên thần và bánh là chính mình và máu thánh Chúa Giêsu trong bài đọc thứ nhất nói tới tiên tri Elia nói tới tiên tri Elia thì chúng ta cũng nói tới về bánh để nuôi sống đó là khi cửa trời đóng lại trong ba năm sáu tháng nạn đói hoành hành khắp nơi. Tiên tri Elia đã đến với một bà quá thành Sarepta và nói với bà cho tôi ăn. Nhưng bà ấy nói rằng có Thiên Chúa chứng giám. Tôi chỉ còn một chút bột và một chút bánh, à một chút bột và một chút dầu. Bây giờ tôi đi kiếm một chút củi rồi nướng bánh rồi hai mẹ con tôi ăn rồi chết thôi tức là nạn đói hoành hành khắp nơi và bà chỉ còn một chút bánh và chút bột chút là một chút bột và một chút ờ, dầu bà đi kiếm củi về để nước bánh ăn rồi chết thôi nhưng mà vị tiên tri nói rằng bà cứ làm như là bà đã nói nhưng trước uh, đó thì hãy đưa cho tôi một chiếc bánh và với tấm lòng quảng đại của bà quá thành Sarepta là bà dân ngoại bà đã dâng cho người của Thiên Chúa bánh mặc dầu là chỉ còn một chút hai mẹ con ăn rồi chết thôi và vị thiên tri đã phán rằng Chúa sẽ làm cho cái bình ờ, bình dầu không hề cạn và hũ bột bột không hề vơi à, như vậy cho chúng ta thấy tấm lòng quảng đại của người đàn bà ờ, xứ Sarepta đã được Thiên Chúa qua vị tiên tri ban cho bà bà và con bà không có chết đói rồi nói tới tiên tri trong cuộc hành trình à, chạy trốn ở đây thì cũng thế vì tiên tri đã hết lòng với thiên chúa hết lòng với uh, truyền thống của cha ông cho nên biết được rằng uh, vua các đã cưới lấy Jezabel và à, bà bà này À, đã đưa thần của dân ngoại vào chính vì thế cho nên trong cái thời gian hạn à, hạn hán thì tiên tri Elia đã à, nói với bên thần Ba An sư sái của thần Ba An là hãy làm ban thờ và tế lễ để cầu khẩn xem là thần Ba An sẽ cho mưa hay là Thiên Chúa sẽ cho mưa và cuối cùng thì Elia đã cầu khẩn và Chúa đã cho mưa xuống và tiên tri Elia đã giết chết 450 uh, à, à, sư sái của thần Ba-an khiến cho hoàng hậu Jezabel tức giận và thề rằng sẽ giết chết Elia. Chính vì thế cho nên Elia đã bỏ chạy trốn từ núi Các Men lên núi à, để vào hoang địa và trong lúc chạy mệt mỏi như vậy cho nên ông xin Chúa cho được chết nhưng mà trong một giấc ngủ Chúa đã cho thiên thần à, đến đánh thức Elia dậy và cho ông ăn bánh rồi ông lại ngủ tiếp thiên thần lại bảo là dậy ăn bánh và uống nước vì đường ấy còn xa và sau khi ăn bánh và uống nước ông đã lên đường và lên núi Horeb là núi thánh của Thiên Chúa và ông đã gặp gỡ Thiên Chúa ở đó thế thì qua bài đọc thứ nhất ở đây cho chúng ta thấy được rằng là qua cái hình ảnh bánh của người đàn bà Ờ, Sarepta đã dâng cho vị tiên tri ờ, và Thiên Chúa đã cứu sống gia đình bà. Rồi đến bánh thiên thần đã cho Elia ăn để ông có một sức mạnh và ông đã trỗi dậy để đi lên núi thánh tiến về núi thánh của Chúa. Thì tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu lại cho chúng ta thấy chính Ngài là bánh trường sinh, chính Ngài là bánh bởi trời xuống và chính thịt và máu của Ngài là của uống, của ăn, nuôi sống linh hồn chúng ta. Vậy thì các con thiếu nhi rất thân mến, chúng ta phải yêu mến thánh lễ vì thánh lễ là trung tâm điểm đời sống đức tin người Kitô hữu chúng ta. Trong thánh lễ có lời của Chúa, lời của Chúa là chính Chúa, lời của Chúa mà chúng con vẫn hát, lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài là chứa chan hy vọng Là đường để con hằng dõi bước Lời Ngài được chất cất niềm vui Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời Lời Ngài hạnh phúc cho đời con Hát như vậy nhưng mà tâm tình chúng ta phải cảm nhận được cái niềm vui Cái sức sống mạnh mẽ Nơi lời của Chúa mà chúng ta lắng nghe, chúng ta đọc Rồi chúng ta suy gẫm trong thánh lễ và trong thánh lễ có mình và máu thánh Chúa là của ăn, của uống nuôi linh hồn chúng ta là chúng ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Chính vì thế cho nên như thánh Phaolô, tôi sống như không chỉ là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Đức Giêsu Kitô sống trong tôi có nghĩa là mọi tư tưởng, hành động, ngôn ngữ của tôi sẽ là những tư tưởng, hành động, ngôn ngữ của Đức Giêsu Kitô ở trong tôi và qua tôi đến với tất cả muôn người. Chính vì thế chúng ta là thiếu nhi của Chúa Giêsu Thánh Thể Chúng ta phải yêu mến Chúa Thánh Thể Và chúng ta phải sống bốn cái tâm tình của phong trào thiếu nhi bốn khẩu hiệu là một là hai là ba là bốn là à, đó là những tâm tình của phong trào của chúng ta trong niềm vui mừng ngày hôm nay của chúng ta chúng ta có một phái đoàn cũng là sứ đoàn Andre Dũng Lạc cùng với à, tên của sứ đoàn chúng ta đến đây để dâng lễ với chúng ta cầu nguyện cho chúng ta chia vui của chúng ta và cũng là để học hỏi nơi chúng ta đó là sứ đoàn Andre Dũng Lạc giáo sứ phù lý ở đây ai tuyên khấn vào năm 1995 giơ tay cho xem nào ai tuyên khấn 1995 có không à có cánh tay kia đấy còn ai nữa đây à dự trưởng đấy một tràng tay cho tất cả những người đã tuyên khấn được 23 năm rồi ai tuyên khấn vào năm 1999 có không giơ cao tay đi nữa thế nào à, chắc chắn có nhiều người hoặc là đi làm rồi và ai tuyên khấn vào năm 2000 năm 2008 có không đấy đây đấy vâng xin ờ, chân thành cảm ơn như vậy là truyền thống của chúng ta đã có từ lâu rồi nhưng mà hôm nay là chính thức ra mắt sau 100 năm Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã tái chính thức là cử một đức cha để lo lắng cho phong trào thiếu nhi thánh thể Vậy thì trong niềm vui ngày hôm nay Tất cả mọi người đều hướng về chúng con Cầu nguyện cho chúng con Xin Chúa ban ơn chúc phúc cho chúng con Để với à, một trăm năm lần thứ hai Bắt đầu từ năm nay Là chúng ta bắt đầu phong trào thiếu nhi thánh thể Được phát triển mạnh mẽ hơn nữa Với cái sức sống của Đức Giêsu Kitô thánh thể Nơi các Ờ, huynh trưởng, các dự trưởng, các ờ, nghĩa sĩ, các thiếu nhi và các ấu nhi cũng như là các chiên non. Vâng, nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phaolô à, xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban ơn chúc phúc cho tất cả mỗi người chúng ta để chúng ta tiếp tục sống và ra đi làm theo lời Chúa Giêsu đã truyền dạy là ánh sáng của các con phải chiếu tỏa ra xung quanh để mọi người nhận biết việc lành việc thiện các con làm mà ngợi khen cha các con trên trời cũng như người Samaritano nhân hậu Chúa Giêsu cũng đã chỉ cho mọi người biết hãy ra đi và làm như vậy vậy trong cái tâm tình đó cũng cầu chúc cho chúng con hãy đi và làm như vậy lời thầy Giêsu vang vọng trong tim hãy đi và làm như vậy lời thầy Giêsu truyền trao mọi người và như vậy lời của Chúa Giêsu thánh thể và qua lời tuyên phấn hứa hôm nay sẽ sai chúng ta đi chúng ta hãy làm những gì Chúa Giêsu đã làm đã chỉ dạy cho chúng ta để thế giới ngày hôm nay được biến đổi qua sức sống mới của Đức Giêsu Kitô thánh thể trong phong trào thiếu nhi à, thánh thể sứ đoàn Andre Dũng Lạc, giáo sứ Bói Cơn. Giờ đây xin mời cùng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng Chúa thật bậc Thiên Chúa thật được sinh ra mà không phải được tạo thành đồng bản thể với Đức Chúa chết, nhờ người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta mà để cứu độ chúng ta Phật giá vì chúng ta thời quan con siêu phi la tô người chịu khổ đến ba hai năm ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh người lên trời người bên đều lớn của cha và người sẽ là đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết nước người sẽ không bao giờ tôn vinh cùng với đức chúa cha và đức chúa ông các tiên tri mà phán dạy tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiện công giáo công các con ấu nhi rất thân mến

Chúng con có hứa sẽ sống mãi tinh thần khẩu hiệu của ngành ấu nhi không? Chúng con có biết bổn phận của ấu nhi không? Tốt lắm, các con hãy đọc kinh tuyên hứa Xin mời các em ấu nhi ngồi xuống. Các con thiếu nhi rất thân mến, chúng con muốn gì

tốt lắm các con hãy đọc lời tuyên hứa Xin mời các em thiếu nhi ngồi xuống. Nhân danh Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng của thiếu nhi, nhân danh mẹ Maria là nữ vương của thiếu nhi chúng con. Xin mời các em nghĩa sĩ đứng lên tuyên hứa. Các con nghĩa sĩ rất thân mến, chúng con muốn gì Chúng con muốn được tạo một, trong trào thánh thánh để các và và tận chọn cho Chúa anh chị em mình. Vậy lý tưởng của chúng con là gì? Chúng con sẽ làm gì để thực hiện lý tưởng đó? chúng chúng con con sẽ sẽ tìm hiểu Chúa Kitô yêu mến qua đi và phục sự giáo Tốt lắm, nhưng chúng con hãy nhớ cầu nguyện là sức mạnh của chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ kết hợp với Chúa nhiều hơn. Giờ đây, chúng ta hãy đọc kinh lạy cha mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta trong đó chứa đựng lý tưởng của người nghĩa sĩ. Lời cha Từ nay chúng con trở thành nghĩa sĩ của Chúa Kitô, chúng con sắp trưởng thành và bước vào đời để loan báo tin mừng cho người khác. Nhưng để được như thế, chúng con phải nên những chứng nhân của Chúa Kitô bằng một đời sống đức tin cao độ, vì đó là căn bản của người Kitô hữu trưởng thành. Vậy, chúng con có hứa trung thành với đức tin đã lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội không? Wow. Chúng con có hứa đem hết khả năng và lòng nhiệt tình tuổi trẻ như Thánh Phaolô quan thầy của ngành đem Chúa vào môi trường sống của chúng con không? Chúa, chúng con được. Chúng con hãy đọc kinh dâng mình cho Chúa. Giờ đây chúng con hãy đứng nghiêm trang cho chính thức nhận chúng con. Với tư cách là tuyên úy liên đoàn Đa Minh Savio, thiếu nhi thánh thể Tổng giáo phận Hà Nội, cha nhận chúng con vào số những đoàn sinh ngành nghĩa sĩ trong phong trào thiếu nhi thánh thể. Nguyện xin mẹ Maria, Thánh Phaolô, gương mẫu của đời sống, mạo hiểm, anh hùng và chinh phục, giúp chúng con thực hiện tốt lý tưởng này. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng lên chúng ta cùng bước vào lời nguyện tín hữu. Nhờ lương thực bổ dưỡng Chúa ban mà ngôn sứ Elia đi tới núi của Thiên Chúa, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Giám, Linh Mục và tất cả các anh chị dự trưởng, các giáo lý viên, được trung thành với sứ mạng giáo huấn và giang giảng ngay cả khi gặp những khó khăn và thử thách trong cuộc sống đức tin của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa Hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương anh em. Chúng ta cầu xin Chúa cho cha mẹ thiếu nhi chúng ta trở nên những cha mẹ mẫu mực và kiên trì trong việc giáo dục đức tin cho con cái trước những cám dỗ vật chất trong cuộc sống hiện tại. Chúng con cầu xin Chúa. Chúa Giêsu nói, tôi là bánh trường sinh, ai tin tôi sẽ được sống đời đời. Chúng ta cầu xin Chúa cho thiếu nhi chúng ta biết dâng năng dước thánh thể, Chúa với tâm hồn trong sạch và say mê hỏi về Chúa Giêsu trong các giờ học giáo lý để đem niềm tin và tình yêu nơi Chúa Giêsu mỗi ngày thêm vững mạnh hơn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Anh em hãy bắt trước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thiếu nhi chúng ta đang họp nhau nơi đây được tin vào quyền năng của Chúa Giêsu biến đổi chúng ta sống xứng đáng với ơn kêu gọi làm Kitô hữu của mình chúng con cầu xin Chúa xin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 cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con 哎，打。